này này này này này này này này này này này này này này mệt rồi hả con này ơi này lưỡi mẹ ơi này này này này này